bị gớt gớt cái máy gớt mạng luôn em kêu bước bước quay liền gớt cái máy gớt mạng hello hello tiếp tục tiếp tục à hello em thư lê bình ừ, dương mình đi không có tới nha bạn vui cái bạn Vĩnh Đạt ở bờ kè nè bạn Vĩnh Đạt để lại số điện thoại đi bạn ờ tại đây hồi nữa mình có quẹo qua đó nó gần không em ơi anh không có lên Bình Thủy nha em nghe nhỏ hả chắc uh, ờ, vỗ tay anh chặn nghe cái lo không luôn em ơi anh không có lên Bình Thủy nha chào bạn Phạm Minh Hiếu phải à nó ờ, gớt cái máy cái máy em để trên xe nè cái đầu xe nó lắc á chạy cồ ghề cái đầu nó gớt rồi em reset máy lại nó bị treo luôn cái livestream em reset máy lại rồi em lai lại chào bạn Mỹ Duyên bạn ờ, Trương Văn Hội ngay cầu Cồn Khương bạn để lại số điện thoại luôn nha bạn đang ờ, quá duyên trên đường à, à, Nguyễn Trãi nha cái găng anh vô không được em ơi dạ đang xem mất tín hiệu dạ nó bị uh, rớt á rớt máy rồi nó mất tín hiệu rớt mạng luôn chung quy là ngoài gãy ổn nha em nếu ngoài có chuyện gì là anh sẽ đăng thông báo rồi nha em bạn Vĩnh Đạt bạn có nghe mình nói không mình kêu bạn để lại số điện thoại nha bạn em 78 gì đó bên Lê Anh Sưng đó với lại ờ, mọi người ờ, xem livestream ờ, cũng để ý dùm Phước nha nha Phước là chị gửi ngẫu nhiên cái hẻm đó thì chẳng hạn như có bạn nào đó khó khăn khổ thì ghé lại Phước gửi thôi nha chứ không phải là Phước ghé là Phước gửi nguyên hẻm nha nên tuyệt đối đừng có kéo nguyên hẻm ra nha rồi để nữa rồi trách phước là ừ sao mà thấy đi lại hẻm mà cho có vài người rồi sao rồi đi rồi nói là không có tâm nha nói chung là không phải là trách nhiệm ờ, của ờ, bên ờ, ta từ thiện thiện nguyện là người ta chỉ gửi cho hoàn cảnh khó khăn thôi nha chứ không phải là gửi cho nguyên cái hẻm nha lo hết nguyên cái hẻm nha bây giờ là lo không có nổi nữa lúc đầu thì mình có thể cho hết nguyên hẻm nha nhưng mà bây giờ là từ từ giờ này là đuối dữ lắm rồi chỉ là cho ngẫu nhiên và hữu duyên thôi kề lưu của bạn Vĩnh Đạt lại kìa em chào sư phụ nguyên cái này Vĩnh Đạt luôn rồi phải không em Ồ, oh, hello, chào anh Nam Hello sư phụ <laughs> cái cái chốt phong tỏa hẻm 38 Nguyễn Trãi từ lúc dịch tới giờ luôn biết mà đi ngang qua biết rồi quen luôn 38 48 41 mình đâu 41 41 Dạ dạo này ai cũng ờ, cạn kiệt thì các bạn nghĩ đi các bạn cạn kiệt thì mạnh thường quân họ cũng cạn kiệt và kể cả Phước cũng phải cạn kiệt chứ ai cũng cạn kiệt nguồn uh, ngân sách hết trơn có ai đi làm đâu nhiều bạn nhiều bạn nhắn uh, bình luận lên cũng mắc cười lắm nhiều bạn nhắn tin với phước á anh ơi em thất nghiệp mấy tháng nay không đi làm rồi anh giúp đỡ em với em khổ em khó khăn quá cái phước cũng trả lời lại câu đơn giản phước cũng có đi làm đâu ai cũng không đi làm chứ mà tình hình này là tình hình Đấy, chung luôn chứ đâu phải chỉ riêng gia đình bạn thất nghiệp đâu mà đấy lấy cái lý do là mấy tháng nay dịch rồi ờ, thất nghiệp thật ra thì ờ, bên ờ, khu vực họ khu vực địa phương á ai cũng hỗ trợ hết trơn á cho các bạn hết trơn họ không có hỗ trợ nhiều nhiều một lần nhưng mà họ hỗ trợ nhiều lần và mỗi lần thì chút chút chút chút bây giờ con em đang ở bởi vì cũng đâu có ai những những người mà nói ừ cả tuần nay hay là từ đầu dịch đến giờ có ai hỗ trợ gì đâu vậy thì thật ra các bạn sống bằng cái gì các bạn cũng đâu có sao đâu cũng đâu có đói chết đâu phải không ạ à? bởi vì người ta làm từ thiện thiện nguyện là người ta chủ yếu người ta phát tâm người ta muốn giúp đỡ thì cái này là có duyên thì mình sẽ gặp nhau còn không có duyên thì xem như là mình không có nợ nhau đi những người mà chẳng hạn như lúc trước á, à, Phước có nợ người ta thì bây giờ như kiếp này Phước lên Phước đi ờ, trả lời như vậy cho cho họ còn chẳng hạn như hồi xưa giờ mình không có nợ nhau là không phải trách nhiệm của Phước để Phước phải cho bạn bởi vì biết ờ, uh, thấy uh, càng ngày các nhóm thiện nguyện từ thiện uh, ai cũng bị trách bị chửi hết trơn là từ thiện không có tâm hết trơn giờ mà tâm cỡ nào cho sao nổi hết đúng không ạ người khổ Việt Nam mình thì nhiều dữ lắm càng ngày giờ mấy cái nhóm từ thiện biết ai cũng đi làm mới đầu thì đi làm họ thấy rất là vui tại vì họ chưa có tiếp xúc nhiều và họ chưa có kinh nghiệm bởi vậy họ cứ nghĩ ừ cứ cho cho cho cho biết rồi muốn banh xác luôn muốn nát hết trơn hết tiền túi luôn rồi mà cuối cùng ra họ đổi lại được gì đổi lại là sự trách móc của ờ, các hoàn cảnh họ trách là sao không cho họ sao cho người này không cho họ khổ lắm khổ tâm còn Yên Phước thì cứ việc ai chửi mình thì mình chửi lại à đúng rồi nhận của phước kiếp này kiếp sau là phước nếu mà kiếp sau mà phước ăn mài là các bạn gặp phước ngoài đường là phải cho tiền lại đó mình đói quá bạn giúp mình được không không đâu bạn bạn còn nhắn tin trên này được là chưa có sao đâu là chưa có đói đâu Phước có ghé chỗ mình hỗ trợ một lần cách đây hai tuần rồi mình muốn xin ờ, hai phần cho hai hộ có ba bé nhỏ đó Phước chỗ tới năm hộ lần nhưng không dám xin nhiều hộ có bé nhỏ thôi cảm ơn đã đặt tin nè tiếp tục nè anh anh ơi tại giờ em thất nghiệp nè đó cái tin bạn kêu kim ngân nè anh ơi cho em xin phần sữa tại dạ tại giờ thất nghiệp em nuôi hai bé một bé 10 tuổi và một bé 13 tháng nhà thì lớn tuổi hẻm 412 à, cách mạng tháng 8 địa phương có hỗ trợ nhưng vì bé à, nhà hết sữa hết sữa thì cho bé uống nước cơm đi nha em chứ bây giờ thì tình hình là chung là ai cũng thất nghiệp nha bởi vì với lại anh cũng không còn khả năng mà để cho sữa nữa kiếp này anh sẽ là gán làm từ thiện để kiếp sau làm ăn mài cho mọi người trả lợi những ai mà nhận của phước kiếp sau là nhớ nha đi ngang qua là ờ, phước sinh là phải cho nha nhớ cầu cồng khương đó qua được không phước hả cầu cồng khương mình qua được không được được, không? được cầu cồng khương qua được đối với ờ, những ờ, hoàn cảnh mà không nhận được thì họ chết còn đối với những hoàn cảnh họ nhận được thì họ sẽ rất là biết ơn tuy nhiên sẽ có một số người họ xem đó là trách nhiệm ví dụ như mình cho lần đầu họ ok cảm ơn lia lịa và họ sẽ một là giới thiệu tiếp cho những người kế khác nữa xin dùm hai là họ sẽ vừa hết xong họ xin tiếp còn nếu mà mình không cho thì họ sẽ quay qua trách ừ từ thiện không có tâm cho có một lần họ quên đi rằng lúc mà họ đã nhận cái lần đầu tiên họ mừng và vui như thế nào và lần thứ hai khi xin lại mình không cho thì quay qua là họ trách kiểu dạng như là trách nhiệm của mình là phải nuôi họ trong mùa dịch tình trạng bây giờ vậy nhiều lắm các nhóm bây giờ ai cũng nhóm nào cũng nản hết trơn rồi đeo vô ngày nào lên cũng phải đeo chuỗi chứ nó họ cứ mở kinh cho nghe <laughs> giống như thường cô chú anh chị cũng ờ, có đọc những cái bài viết mà cái quy luật về viên kẹo đó à, khi một đứa bé à, mình ngày nào buổi sáng nó đi ngang qua mình cũng cho nó kẹo nha mình cho nó liên tục 10 ngày và nếu mà ngày thứ 11 mình không cho nó là quay qua nó ghét mình liền nó không chơi mình nữa cứ ngày nào nó qua đi ngang qua mình thử mình cho nó một viên kẹo hay hai viên kẹo gì đó mình cho quà cho nó điển hình giống như bồ gì đi trời nói gì cho nó lẹ nè ha các bạn nếu mà bồ tặng quà thì mừng gúm hết trơn tới ngày lễ mà bồ không tặng quà cái là quay qua trách liền yêu đương gì tầm này quà cáp đâu không thấy rồi yêu đương này là chuyển qua tình độc chí quá vậy sao anh à, đang à, chuẩn bị quẹo qua à, cồn khương nhé mở kinh đi anh thuận ơi chào bạn nguyễn thu trang nha kinh lên mẹ ơi thiệt mà phước nói ờ, bồ bịch đó các bạn cứ thử ơi chẳng hạn như các bạn quen năm đầu các bạn tặng quà là năm thứ hai các bạn tặng quà năm thứ ba các bạn không tặng quà thứ ơi là năm thứ ba đó thôi không lấy không cần đâu mình quen nhau không cần đâu nhưng mà sẽ rất là buồn nhiều khi trách nữa sao anh không tặng quà cho em bữa nay lễ mà giống như viết thành một cái thói quen á cái đó là cũng là do nhiều à, do là mình tập hư anh có bánh mì không cho bánh mì có bán thiếu bánh trung thu không à, anh ơi <laughs> bánh trung thu bán thiếu bán giờ cũng banh không còn cái vốn luôn rồi không có bán thiếu nha đúng rồi đó bạn hiếu quỳnh Rồi có đứng trên cầu không? Ừ. <laughs> Yêu 6 năm gồng Cưới 10 năm mà không có món quà nào ngoài hai thằng con trai thì đó là do là do do là không tặng quà riết sẽ thành thói quen riết bởi vì cũng không cần thiết tới quà còn chẳng hạn như mà mình có tặng ờ, vài lần liên tục năm nào cũng tặng mà năm thứ sau không tặng nữa nhiều người bạn gái hiểu thì đỡ còn không hiểu nữa thì thua khi đó người thứ ba xuất hiện tặng quà thì người thứ ba sẽ là ok nhất có bán trả góp không <laughs> không luôn em rồi ok em nhận giùm anh nha anh cảm ơn nha Đấy, tại sao mà cô chú anh chị biết là họ cảm ơn Phước Phước cảm ơn lại không để khỏi mang nợ bằng lái nè Phước sợ lắm mình cho ta mình có cảm ơn luôn tại thấy người ta cảm ơn mình mình cảm ơn lại thì mình ờ, sẽ ờ, khỏi mang nợ luôn để cho nó dễ Phước sát hạch là sẽ vậy đó đục dốc là coi như ra luôn <laughs> vô thì ờ, thì đó các bạn đâu có ờ, nhiều bạn đâu có biết là từ chẳng hạn như từ đầu dịch tới giờ Phước cho chắc tiếu tính ra là chắc ờ, mấy mấy chục ngàn phần rồi đó chứ đâu phải là chỉ tính mà một ngàn phần là nhầm nhò gì một ngày có khi trăm mấy trăm thì liên tục hai tháng mấy thì coi 70 ngày 70 ngày mình cứ nhân lên một ngày một ngày một một trăm thôi một ngày trăm thôi như 70 ngày coi là nhiêu 70 ngày là thành nhiêu 7 ngàn mà mấy bữa đầu là cỡ tháng đầu á hay là gần tháng gửi đầu là cho nhiều lắm cho ngày thì 200 300 phần luôn tại vì cho lúc mấy bữa đầu là mình cho cho khu luôn à tại lúc đó là còn mạnh thường quân hỗ trợ nhiều lắm mới nữa họ sang sẻ rồi từ từ mạnh thường quân họ cũng không còn gì để sang sẻ nữa hết trơn họ cũng đuối mà tại vì đâu có ai kinh doanh gì được đâu chung quy những bạn mà xin mình về nói về cái mà hai ba tháng nay thất nghiệp thì cái đó là tình hình chung chứ đâu có ai đi làm đâu Phước biết mấy các bạn thất nghiệp mà tuy nhiên là mình cũng phải ờ, cố gắng chứ sao giờ bạn ờ, Vĩnh Đạt ờ, mình có lưu lại nha bạn đừng có farm nữa nha chút nữa sẽ có alo bạn nha từ từ tới rồi bạn ra luôn đi Vĩnh Đạt ơi sưng mình đi đường nào ta Lê Anh Sưng hả mình chạy vòng lại uh, vòng lại ờ uh, vòng lại Hùng Dương đi Hùng Dương rồi đâm vô Lê Anh Xuân quen quen nhớ một ngày Phước chỉ tính trung bình với các bạn thôi mấy bữa đầu là có bữa là gần ờ, một tấn rưỡi hai tấn á nhưng mà mấy bữa nay thì trong khoảng cả một tuần nay 10 ngày đổ lại đây thì một ngày Phước chỉ cho chỉ có khoảng cao lắm là 500 kg à tại vì hết khả năng <laughs> đuôi như trái chuối bán bán bánh bán súng để uh, gán để duy trì săn cộ test ăn uống anh em chưa kể là thì đó như các bạn theo dõi sẽ biết test liên tục 3 ngàn lần lần là test test hết nguyên đội mà test cũng tốn tiền chứ đâu phải tốn tiền đâu đủ thứ tiền dân săn cộ nữa nhiều lắm chi phí đủ hết trơn bán với banh luôn cái vốn bữa nay hồi chiều coi đi đi giao đi giao được mấy bánh ta bảy tám hộp gì đó bảy tám hộp đó lời làm gì được chịu à, làm gì lời được chịu chịu chịu mốt để đi test thăm luôn cái vốn chị Nhã Lan ờ, nãy em mới bên Cộng Phương chậm hơn nhịp rồi chị bánh còn có khoảng ờ, trăm trăm mốt trăm hai hộp rồi em ơi đang chuẩn bị lò cuối cùng để ờ, bán trong mùa đây trong ờ, cho các cô chú anh chị nè có ai ủng hộ thì mình mua mình cúng nhưng mà Phước chỉ có ship được ở nội ô thôi còn tỉnh khác ship không được nếu mà tỉnh khác ship được thì sẽ nhiều bán được mấy năm trước thì bán được năm nay thua ý có một bạn mới gửi 200 ngàn nữa nha Phước nhận được nhé đang gom lúa mua gạo mua 2 tấn gạo hôm qua thì à, bạn Thư Lê à, sau khi phát về bạn ấy cũng gửi à, cho Phước thêm 2 triệu 2 để mua 200 kg cái này thì Phước không có than nha Phước không có than mà Phước chỉ là chia sẻ cho cô chú anh chị hiểu qua thật ra các nhóm từ thiện ai cũng ờ, đuối hết trơn á mình ờ, thử ờ, mình đi vài lần <laughs> là mình hiểu được như thế nào à nắng mưa dạ nhưng mà có bao giờ mà phước vẫn lúc nào cũng vui vẻ không trừ khi những trường hợp mà các bạn nói chuyện quá đáng quá thì phước mới nói lại thôi chứ nếu mà bình thường thì phước cũng nói chuyện vui vẻ mà nói xàm luôn á nói mà thà các bạn chửi phước xàm phước khùng phước cũng dám chấp nhận mà đừng có chửi tới ba mẹ phước được rồi cái ghế nó tụt hoài luôn á hẹn hẹn hẹn bảy mươi tám lê anh xuân nha cô chú anh chị kêu Thuận ủng hộ thì anh Phước Anh Thuận là đầu bếp của anh em mình đó Nói chung là nấu ăn cho anh em mình luôn Ra riết gì rồi ờ, ba cái đồ gia vị anh cũng bỏ bỏ tiền ra không đó chứ ờ, Vừa sức lực cũng vừa phải bỏ tiền ra Lấy cái quán làm điểm tập kết luôn Sau dịch thì cũng phải ờ, sửa sang lại Lau chùi lại này kia bữa hổm mắc cười lắm ở trong cái phòng g cái phòng mà cái phòng mà cái phòng vip á, của quán á phước để phước chất gạo á sao mà chuột nó cắn banh hết banh luôn nó cắn banh luôn cái tường dán cắn banh cái tường luôn tổn tổn thất ok cảm ơn bạn Nguyễn Phương nha Kiên Giang anh tới không được Rồi cảm ơn bạn Kiều Thuận nha Đây đây hẻm này Rồi từ từ Đó các bạn để ý đi Thường thường là ghé một cái hẻm nào đó là luôn luôn không bao giờ mà cho đúng một người chứ Lúc nào cũng là sẽ là có phát sinh thêm hết chứ ai bà bà bà, bà, bà cụ đó là ai à, chung với em luôn á hả đây bạn dùng xanh hả thiệt không hai người là có ờ, ở chung nhà không xin ké hả rồi ờ, cưng đi ra cưng ngủ chị cô theo hả ờ à, chị gửi cho cô với, à, với bạn đó người phần luôn đi đôi dạt ở dưới bây rồi cái phần của à, rồi đủ chưa nè đi bên đây nữa nè đây bịch nữa nè nè nè là bịch này đúng rồi à? rồi đúng rồi đúng rồi rồi để để để nó đi hồi nữa nó biết nó lấy nè đây nè cái phần này dưới này rồi mỗi người sẽ là hai bịch rau củ luôn nha bịch lớn bịch nhỏ nha rồi với lại uh, gạo rồi uh, mì trứng sữa trao đầy đủ dùng là uh, cả tuần luôn á rồi ok em về rửa rau cải rau củ đồ ra chất đồ ra bỏ vô gỗ cho nó gáo lại nó sẽ xanh tươi dạ dạ ok em rồi rồi có cù nèo luôn á có trao nữa đó nha chấm lần hết sảy con mà bảy luôn nhém nữa đi lộn xe luôn <laughs> nhém nữa chèo lên bển luôn rồi à tài khoản của phước hả em em em em em, em ờ, gửi cái đi anh ghi bình luận em bình luận lên một cái à vậy hả rồi ok rồi em cảm ơn nha chị mai em gõ một cái bình luận đi để anh ghim lên dạ. đọc anh đọc số tài khoản nè rồi em bình luận lên cái đi rồi anh ghim anh ơi nãy anh kêu cho em số điện thoại em cho rồi anh thấy không nhắc em hồi nãy là anh, anh kêu bạn kia á em rồi anh ghim lên nè kêu hả long Sport hả ừ. là sao hôm qua gửi chút quà rồi chị Slon Box 60 mẫu thân nha em đang qua luôn nha chị điện cho chị luôn đi có hỏi là khúc nào hẻm nào trời ơi giờ nói cái nào anh thiệt nói thiệt giờ nói, nói mà có biết đâu thì 60 mẫu thân đó anh thuận hình như đó gì hẻm ba luôn cái gì rồi em Nguyễn Diễm nói chung là anh không có nhớ em Nguyễn Diễm ơi là em ở đâu em ghi lại đi địa chỉ số điện thoại rồi sao chứ giờ anh chả nhớ luôn á anh nói thiệt 44 cái mạng 8 cái gì đó ờ 44 cái mạng 8 hả anh đâu có lên cái mạng 8 đâu em à, để xe ủa siêu thị Lotte giờ nãy mình đi bên kia dạ, đi bên kia, ơi. Rồi. Đi ra đi, đi. Rồi, để vòng lại để vòng lại Nguyễn Diễm ở Nguyễn Trãi vì nói cái bài tháng 8 là sao mình nhớ Nguyễn Trãi ok nãy anh không nhớ 164 cái ờ, Nguyễn Trãi đó em chị ra luôn đi chị An Bi Tiết Hẻm 60 xử lý cồng kềnh ha anh thuận lạng vòng dưới già cầu chơi phải không chị Nguyễn Diễm bốn Nguyễn Trãi chị ra luôn đi nha chị nằm khúc nào à? em điện là chị có số điện thoại chị để lên đó ngang bị tết là ở đây nè ở đây là bị tết nè kìa kìa kìa kìa Lotte mậu thân ra luôn đi bạn Trang Lê Mình đang đứng đây nè Chị Trang Lê Chị Trang Lê băng qua lội em em nha Em thuận chiều bên đây nha rồi em cho chị bữa nay nữa nha đừng có xin nữa nha tại sẵn tiện đường đây thấy em gửi chị nha đừng có xin em nữa xin nhiều khi xin hoài em không cho rồi em nói trên này nó kỳ dữ lắm chị xích đẳng kìa em tưởng thấy chứ nè của chỗ của chị ở hẻm 164 nè à... xe sao rồi tuốt ờ. đẳng á ờ, không bảy không bốn năm một hai năm không bốn rồi ok Thank God. chị Trang Lê đó chưa có chị ra luôn đi nha chị chị xin cao gì đó ra luôn đi ạ à. trăm ký gạo hả chị ừ. gạo 11 ngàn ờ, chị gửi trăm ký chị ủng hộ triệu mốt dạ, chị lấy đưa đưa cho vợ em mới sao giùm đi chị rồi em cảm ơn nha chị dạ, có lấy gạo dặn không hỏi luôn hả chị lớn vậy rồi em gửi lời cảm ơn nha được trăm ký gạo nữa đó đi ăn mày đi ăn xin ăn xin trăm ký gạo tương đương với 20 phần phát lẹ lắm bởi cô chú anh chị bởi vì những bạn mà nhận ờ, được quà mình cũng phải biết trân trọng nha nhiều khi nhiều khi mình ờ, nhận rồi thì hãy nhường lại cho người khác đi mạnh thường quân hay là bất cứ ai cũng vậy họ cũng ờ, đi làm rồi họ cũng nhịn nhịn ăn nhịn uống á nhiều bạn không biết đâu họ cũng phải nhịn ăn để họ gửi hỗ trợ cho mình họ phát tâm Lan hồi trưa em gọi mua cây súng khử khuẩn anh tắt máy ngang chắc lúc đó anh đang đi lấy gao đó bạn Bạch Lan em ờ, có gì em nhắn tin về trang fanpage giùm anh nha có gì chút xíu nữa anh ờ, hoặc không thì em để lại số điện thoại đi có hoặc em nói cái số đuôi số máy để về anh lục lại lấy cho chị gao á chị xin gao không à ok nha bạch lan để lại số điện thoại nha có gì anh ờ, sẽ liên hệ nha dạ dạ chị dạ dạ dạ dạ cảm ơn nha dạ dạ dạ qua dịch đi ạ rồi em chào chị cảm ơn chị nhiều nha rồi rồi này ừ? cây xăng á thì chỗ bán bánh mì đêm á anh biết không ai đang định hình Chẳng qua bánh mì nem nướng gì không nghe em không lối thoát anh không có ghé hẻm Trần Việt Châu hẻm 38 nữa nha em anh ghé hai ngày liền rồi anh không có ghé nữa nha cho em xin một phần thôi anh Phước hiểu Nguyễn Thị Mai hôm qua xin năm sáu phần bữa nay còn xin có một phần à cho em xin một phần 116 chiếc hệ tỉnh Ai, nhiều khi nói thiệt sự á, thấy xin hoài luôn á mình cũng thấy tội nghiệp nhiều khi muốn cho nữa nhưng mà họ cứ cứ xin tới xin lui hoài trong khi rất là nhiều người người ta chưa có nhận được mà mình không cho thì quay qua chừng nữa sẽ ghét nói từ thiện không có tâm sao mà xin hoài không cho rồi bà chiều ý á, chiều quá thì lại xin hoài chiều người này thì phải chiều người kia rồi phân bì Ủa, đủ thứ chuyện ở trên đời chứ hôm qua anh đã nói nhiều rồi bạn Nguyễn Thị Mai ơi anh nói anh không có cho rồi nha em chiều quyết là hư chiều quyết giống như trách nhiệm <coughs> anh ơi em chưa có cho ai phần nào mày lấy làm gì toàn á ngày nào mày cũng ăn cơm chung với anh hết trơn rồi mày lấy làm gì tao xạo chọc anh hoài anh Phước cho em xin một phần tại em có bầu giờ bắt đầu đem đứa nhỏ ra để bắt đầu uh, xin nữa vợ anh cũng có bầu với em nói chung là mình sẽ bơi ừ xin hôm qua 5 phần không cho xin mấy rồi xin người hết rồi bữa hổm là xin 5 phần rồi mình gọi cái đâu kéo ra gần xin cho ở đâu gần 8 9 phần cả chục phần rồi xong rồi xin mình nói đã nói hôm qua gì giải thích rất là nhiều rồi mình không cho rồi bữa nay bắt đầu nói lôi, lôi lên em có bầu nữa hẻm 38 với 58 30 tháng 4 mình không có ghé nữa nha thật ra mình biết các bạn như thế nào mình mình không có ghé hai hẻm đó nữa nha vòng vòng cũng là mấy bạn ở chung với nhau không đổi số điện thoại đổi nick Facebook rồi các bạn xin không à mới xin bữa nay qua bữa sau đổi Facebook cũng là hẻm 38 xin một hai phần một hai phần các bạn nghĩa như cái ly thia vậy bởi vì nhiều bạn á, ngồi ở trên ờ, coi trên này á, các bạn ờ, sẽ thấy như thế nào nhưng mà các bạn đi với Phước một hai lần là bắt đầu từ từ các bạn sẽ ngộ ra nhiều điều lắm cái gì á có dạ có màu hát cái gì muốn nghe bài gì con chim manh manh nha yeah. con chim manh manh chim manh manh hả ừ. em hỏi chán rồi không cô cô đơn không ơi em không biết luôn phòng cơm tắm kìa đi phòng cơm tắm gửi uh, 50 50 kg gạo kìa 50 kg tắm Ê, ở Hùng Dương luôn hả gì kìa phòng cơm tắm luôn quen ta 28 Hùng Dương 28 Hùng Dương phong cơm tắm luôn số lại đi em chút nữa uh, alo tư tư dành cho bây giờ bởi ngày em phủ chỗ nào à chị đó, hả? Đó. thật sự uh, bây giờ ờ, cái việc uh, đúng rồi bạn bích tiền nói đúng đó cho từ thiện ai mới biết đi rồi mới biết còn nếu mà chưa đi thì mình ngồi ở nhà thì mình thật sự mình thấy nó giống như là cái màu hồng vậy mình đi rồi mình thấy nó không sao mà vừa lòng hết hết chứ hẻm nào hẻm trăm bảy bốn cái gì cái không hẻm này phải không có lưu lại cho em phong cơm tấm chưa để cho bên đây trước cái 164 điện cho cái chị Nguyễn Diễm gì đó là khúc nào 164 gì đó chị Nguyễn Diễm ơi chị ra giùm em cái đi chị kế bên hẻm 20 là ở đâu ta ve lại quay lại quay lại quay lại chị ra đón giùm em cái đi chị sao chị không kêu em quay lại kêu giùm em đi trời ơi chị kêu chị kêu lên giùm em cái đi chị ơi em vòng nguyên cái cua bành kia để em quay lại em gửi cho chị thì chị kêu giùm em cái à chứ tụi em đâu có biết ai đâu <laughs> tài xế ờ, tài xế này là đầu bếp chứ uh, phải gì không phải tài xế chuyên nghiệp cầm vô lăng rất ít nha cầm xẻng hay là cầm chảo rồi cầm dao rồi ờ, gành còn cầm vô lăng thì rất ít bởi vậy cũng không có gành đường đây cứ nghĩ vậy chị nhóm ra đường chị kêu một cái là em thấy à đâu ta gồm hai bên luôn người gồm bên đâu à? nè cái hẻm mà không có gắn đèn chớp thì sao biết <laughs> à đây hả ờ, nó nói chỗ à, là gắn đèn chớp rồi rồi thấy rồi đó có bà bán hủ tiếu mỹ đây nè ừ ban đêm hay ăn rồi ừ. ngày mốt ăn chay hả ờ, mốt ăn chay à, lấy uh, mì hả lấy làm sao ta dạ, dạ. ăn, ăn chay là mì của em không có mì chay chị ơi vậy lấy rau thôi ha à, cho cho cho cái chị trong đó một phần cái gì ờ một phần đầy đủ đúng rồi cái chị ở trong á rồi rồi không có gì chị ok anh ờ, phong ờ, cơm tấm nha chị ăn chay ăn chay ăn chay trường hay sao chị ăn chay đụng hả sao mà có dư cho hết nguyên phần chị nói chị ăn chay mà giờ chị xin hết nguyên phần là nhiều khi em đổi ý đó làm thấy nó sai sai rồi đó giống như nãy là chị nói chị ăn hai bữa nữa chị ăn chay chị chỉ xin gạo ờ, xong cái chị xin thêm gạo chị xin mì rồi giờ chị kêu cho nguyên phần làm thấy nó cấn cấn rồi đó gửi cho chị hai bịch rau thôi rồi không có không khỏi cho gạo luôn chị nói chị ăn chay thì em chỉ gửi ờ, rồi vậy rễ bịch rau thôi được rồi khỏi được rồi em thấy nói chị hai ba lời là em không có ờ, chính xác hay không rồi em cảm ơn anh chị rồi em vòng qua bên anh phong cơm tấm luôn nha anh có dư dư cho gì mới nói ăn chay rồi giờ xin trứng rồi xin mì vậy xin người thấy xin mình tính cho anh à, phước tính cho bao gạo nữa đó tính cho bao gạo rồi phước uh, nhớ chực tính cho mì luôn cái chợt nhớ lại mì là đâu ăn chay được mì của mười phước không phải là mì chay bởi vì mới nói chị cái chị quay và chỉ xin gạo ok mình tính cho gạo để ăn ờ, chay ai nhà quay qua rồi giờ có có mì trứng thì cho luôn cũng được cho luôn gì, gì ăn chay kỳ vậy thôi khỏi luôn lấy gạo gì ăn chay được rồi dạ tánh em là thẳng thắn chứ không phải có làm sao là nói vậy thôi số mấy 28 28 ủa 28 là Hùng Dương tại vì xin mà xin vòng vòng vòng vòng, có gì thì cho em tính cho rồi mà quay qua hỏi hỏi vòng vòng vòng thì thôi khỏi cho rau được rồi bây giờ nhìn số đi 28 Hùng Dương ghé anh Phong công tắm làm dĩa cơm luôn quá hỏi anh còn anh phong anh còn cơm không anh thà nãy đứng đại ừ đừng nói mình ăn chay vậy chứ xin đại ừ em em xin một phần thì ok phước sẽ gửi luôn nguyên phần rồi không rồi em cảm ơn cảm ơn nhiều nha anh phong à thường bán cơm đây hả à, rồi cảm ơn nhiều nha anh phong đó đi thấy không thấy à, cô chú anh chị thấy phước cũng phải đi gom gom của các mạnh thường quân người 50 kg người 100 kg cho cái chú đó một phần kìa chú đó kêu kìa rồi từ từ chú làm từ thiện nói chuyện kiểu này cho tôi thà tôi đói không lấy dạ em cảm ơn chị nha chị Ngọc Trâm vậy mà cũng có người xin hoài á chị em nói nè chị Ngọc Trâm chị rảnh á chị đi với em khoảng cỡ 3 ngày thôi ai nói trên này rất là hay đi với em 3 ngày thôi em cho 3 ngày nha đi 3 ngày không sẽ quay qua 180 độ liền sẽ thấy khác liền đơn giản cái câu chuyện của chị ấy là nói chuyện không có thật nói chuyện vòng do tùm lum tùm la hà nói đại xin một phần ừ ok phước sẽ gửi một phần chứ đừng có nói ăn chay đồ gì đừng có kết hợp vô mình ăn chay ăn này ăn kia rồi xong rồi hồi xin trứng xin mì luôn thì ai mà chẳng hạn như không hiểu thì thôi phước cũng <laughs> không có trách đâu bình thường cuộc sống mà có người ghét có kẻ thương có người hiểu thì sẽ thông cảm còn có người không hiểu thì mình nói gì họ cũng không hiểu còn chị Ngọc Trâm chị giỏi chị để cái số điện thoại của chị lên em sẽ đăng lên trang của em một ngày em cho chị ờ, thử cái cảm giác mà một ngày một ngàn người điện thoại để xin hỗ trợ em nói thiệt cho em có số điện thoại thôi em nói là mọi người cần sự hỗ trợ gì liên hệ số điện thoại này rồi chị chỉ cần nghe điện thoại thôi là chị cũng đủ điên rồi đủ chết rồi nói chi mà xin mà đối mặt trực tiếp rồi xong luôn nó mở kinh luôn cho anh nghe luôn rồi mở kinh luôn rồi Ủa nãy gửi chú ấy chưa? Đủ luôn phải không? Bởi có tại sao có nhiều người mà Phước cho rất là dễ mà có nhiều người mà tại vì sao Phước cho rất là khó Tại vì trong câu nói chuyện họ nói không có thật, họ xin đại cái đi Là đứng đứng Phước hỏi mấy câu rồi xong Phước cho Chứ đừng có dòng do, rồi ờ, diện lý do Ăn chay này, ăn chay kia, ăn chay nọ Rồi xin cái này, rồi xin cái kia Xin hồi tùm lum lá cho Nghe kinh luôn cho rồi đi nam mô sám dân hội thượng phật bồ tát nam mô sám dân hội thượng phật bồ tát nam mô sám dân hội thượng phật bồ một ngày cô chú anh chị không biết đâu điện thoại điện thoại nhắn tin châu phước thôi là chắc tệ gì cũng có thiệt trên 100 200 cuộc là bình thường đó vậy vậy tại sao mà phước phải tắt là tắt sim luôn á khi livestream á thật sự thì ai cũng khổ mà xin mà mình cho không có thể nào mà cho nổi nhiều khi mình đang đi công việc này mà xin liên tục điện lại mà mình không cho là quay qua trách liền ai mà giỏi thì cho Phước cái số điện thoại của mình để lên đây ngày mai Phước sẽ đăng lên trang một cái mọi sự hỗ trợ liên hệ qua số điện thoại này chỉ cần chịu được một ngày thôi là các bạn sẽ hiểu như thế nào là cái cảm giác của Phước phải chịu rất là nhiều áp lực bởi vì anh em ở trong đây nè còn sợ nè nhiều khi phước nó để bữa nào tao để cái số điện thoại của mày lên đằng nào đấy thôi thôi thôi anh ơi đây có chuỗi nha sao mới nói một ngàn thì đó dạ. một ngàn là cái câu nói một ngày cả ngàn người điện thì cái câu nói của dân miền tây mình thường nói mà 800 800 cuộc một ngàn cuộc 800 chuyện trên đời thì mình nói vậy thôi chứ ngày vài trăm cuộc cũng bắt bẻ nữa cũng bắt bẻ cái câu nói nữa bắt bẻ là nãy sao nói ngàn giờ nói có trăm hai trăm má lại luôn nó thiệt cái gì cũng lại luôn cái gì cũng bắt bẻ chứ ừ điện cho cái chị đó ra lén đi Còn thôi đi theo kéo nguyên sớm đó Gàng dạ, sao lấy lấy à, lấy sữa cho chị ấy luôn nha Gàng dạ, sao lấy sẵn phần đi rồi Phước không cho biết địa điểm đâu hồi nữa sẽ sẽ quay camera ra sau tại giờ để camera thì sẽ biết thấy đi ra cái đi theo quá trời chịu sao nổi với lại cái hẻm này là Phước đã cho rồi nha cho hồi hôm qua rồi bữa nay Phước quay trở lại cho nữa Phước sợ hôm qua mới cho hẻm này rồi nhưng mà còn sót lại một cái chị bầu rồi hồi nãy chị có ra rồi luôn á nhưng mà ở hẻm kéo ra lần nữa rồi chị táo quả chị điện cho phước rồi thấy chị phước mới chạy ngang luôn bây giờ thì phước phải kích lẻ kích lén lại kêu chị âm thầm ra bởi vì ờ, không có dám quay camera ra phía trước nha sợ thấy đừa thấy á rồi ta kéo ra nữa dạ thì nói chung là cô chú anh chị xem ờ, nhiều lúc của Phước nói chuyện vẫn rất là vui nếu mà mọi người hiểu chuyện còn chẳng hạn như đối với nhiều thành phần mà, không hiểu thì một là lóc hai là giải thích lại cái cho họ hiểu còn nếu mà cố ý không hiểu thì mình lóc luôn cho lẹ sáng mai về anh lấy số điện thoại cần anh ghim lên trang ờ, gì em lại anh thiệt có công cho chuyện để làm <laughs> cho em ngủ đi không anh cho em chật chốt yên ổn đi anh phước <laughs> anh thận ha thôi đi bà nội <laughs> ai nghe nói cũng sợ chứ bình thường quán không ta điện tôi muốn muốn điên cái đầu em muốn được rồi Vậy này mới dài Cho số thành gà nó nói để số nó được kìa à, để em đọc lên luôn cho cỡ khoảng 5 ờ, giờ mấy sáng là sẽ có nó kéo dài cuộc điện thoại cho tới ờ, tới giờ này luôn đó tới tối luôn nói chung là nguyên ngày chín rưỡi hả vậy là nãy đó tầm khoảng ờ, tám giờ 40 rồi anh đó hả chút xíu nó đi sau khi anh phát xong có chị này rồi anh sẽ quay và anh sẽ cho mình biết là hôm qua đã phát ở đây rồi tại giờ quay camera qua thì sợ mọi người sẽ ùa ra tiếp hồi nãy chạy ngang qua một lần rồi thấy kéo ra quá trời gọi chị đó điện hôm qua nói là chị chưa có nhận được á chị có bầu á nãy có sọn sữa cho chị rồi luôn phải không rồi, không để gốc rồi em xuống túa xuống nữa là chị thân ta ngồi sao cũng đi nhích tới cái là tới nè đưa xuống cái đi luôn thiệt thiệt mà điện thoại một ngày nhiều lắm cô chú anh chị điện thoại liên tục luôn á đa số là cầu cứu và thì như cô công việc hàng ngày của anh em mình là sáng ngủ dậy nè thường là anh em mình sẽ ghé tập kết là khoảng 11 giờ ngủ dậy là như là có người thức sớm ai thức sớm sớm như anh Thuận là cả khoảng 6 bảy giờ là anh thức rồi anh thức quen tại anh mở quán mà còn Phước là chẳng hạn như 10 giờ thức thức vậy là cà phê pháo xong cỡ 11 mấy bắt đầu tập kết lại là bắt đầu chuẩn bị lấy gao lấy đồ đi gom đồ có nhiều cô chú anh chị cho chanh cho chanh chỗ này chỗ kia cho hai ba chục ký ở trên này nếu cô chú anh chị à, xem ở trên này nè à, đã từng cho phước đồ á sẽ thấy từ mỗi một cái bịch rau mà chẳng hạn như khoảng cỡ 5 ký hay là một bịch dưa leo hay là một bịch mớp cỡ khoảng 3 ký 5 ký chút xíu thôi phước cũng chạy phước đi gom cho mọi người nữa đó chứ không có bỏ luôn á chạy đi gom chứ đâu có phải đơn giản đâu rồi xong rồi còn cái phần rau là chiều là bên Vĩnh Long họ chuyển về tại trạm thu phí anh em mới đầu đi ra ngoài lấy có bữa nắng bữa mưa nhiều bữa ờ, nắng chang chang rồi ờ, ngồi đợi cũng cả tiếng đồng hồ có bữa mưa và về là tới 3 4 giờ, 3 4 giờ thì cho mấy bạn nữ soạn, mấy bạn nam thì bắt đầu có bữa thì ờ, ginh gạo, đi uh, lấy mì, uh, vô trứng, nói chung là đủ công việc. Rồi xong rồi anh Thận thì khi đó anh Thận sẽ đi nấu cơm, xong cỡ 6 giờ bắt đầu anh em xong hết công việc rồi bắt đầu là lên xe chất đồ lên đầu ngồi uh, ăn cơm ăn cơm xong rồi bắt đầu uh, ai muốn uống cà phê thì làm ly cà phê cái nữa uống cỡ 15 20 phút bắt đầu lên xe đi phát quà cho bà con đó công việc hàng ngày như vậy nhiều bạn uh, đã từng cho Phước đồ đó sẽ hiểu đó cỡ một bịch gạo một bịch chút xíu cũng đi lấy nè chỉ mất máy hả một bịch uh, bịch cà bịch mớp hay là chanh hay là cái gì phước cũng lấy chứ bánh lá dừa phước cũng lấy nữa nói chung cái gì cho cũng lấy chứ không có chê luôn nữa anh phát nào hết thì anh về em như thấy trễ trễ quá mười mấy 11 giờ về cho anh em nghỉ ngơi tại về xong rồi phải uh, chất đồ đạt đồ lợi gọn đầu mọi mọi người ờ, rồi xong rồi phải tắm rửa rồi này nọ nữa tới tối luôn rồi có khi ai còn ăn đêm ăn đêm nữa đây gì ăn đêm nữa ừ, Di ăn đêm có gì là cực nhất nha cô chú anh chị Di là trực uh, chốt ở trên uh, ờ, 244 á là có bữa trực trực ban ngày ban đêm vẫn đi phát là trực nguyên ngày luôn á rồi rồi đi âm thầm nha em cho chị đi âm thầm <laughs> thôi để mình quay qua anh lộ ờ, nó sách qua dạ là trong quá trình mà thức dậy là điện thoại là đã sẵn rất là nhiều điện thoại liên tục luôn chưa kể là trong tin nhắn cá nhân tin nhắn điện thoại rồi bên Zalo rồi à, tại vì Zalo của Phước á, là bây giờ là full bạn rồi thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua đó Phước à, không có chặn người lạ nhưng mà vẫn nhận tin nhắn người lạ để nhiều khi có những hoàn cảnh mình có thể mình giúp được thì mình giúp chứ nếu Phước chặn người lạ là không ai nhắn tin được và cũng không ai kết bạn được trên Zalo với Phước hết trơn thật sự mà các bạn cứ việc nhắn tin trên Zalo Phước sẽ thấy Phước đâu có chặn người lạ nhận Phước vẫn nhận tin nhắn nhiều khi Phước đọc được nhưng mà những hoàn cảnh nào nó trôi chứ nhiều lắm nó tới một nói chung là mở điện thoại lên đầy vậy chứ toàn là xin cầu cứu mà mà nói giờ không thể nào mà giải quyết nổi hết mình phải lên danh sách từ từ rồi điện thoại thì liên tục chú ơi chú ơi tôi khổ thì thật sự là cô chú anh chị khổ thiệt nhưng mà cô chú anh phước cũng thật sự bắt máy lên là phước chỉ nói đơn giản là bây giờ là tùy duyên thôi chứ giờ con cũng không biết làm sao nữa nhưng mà ai cũng là một câu chuyện là nói chung là người ta điện cho bạn sẽ là một câu chuyện là người ta là người khổ nhất chứ không cần biết như thế nào tại vì à, tôi khổ thì tôi điện cho anh anh giúp tôi thì anh sẽ là người tốt còn nếu anh không giúp tôi là anh từ thiện không có tâm đơn giản là vậy và tôi là người khổ nhất đây à, chị bầu đang qua thôi bắt đầu hiểu chưa nhiều chuyện lắm thì lâu lâu ngồi tâm sự cho cô chú anh chị hiểu đây đây là hẻm 42 nha ngay chỗ uh, Vinmart hôm qua Phước có phát rồi ngay chỗ gần Nguyễn Kim nè đây chị bầu bên kia bắt đầu là nãy là bu túa đầy hết trơn đó chị bị túa ra đó đó đó thấy chưa ra ra ra thấy chưa đó lên xe thấy chưa không kịp luôn ý mà điện lạ điện vậy mà còn không kịp nữa hôm qua phước đã cho chỗ này rồi cô chú anh chị thấy đi ra đó ờ cho mà phải giấu nữa tại cho rồi sợ nhiều người hôm qua người ta nhận rồi á im à mày, mày thấy tao tính cỡ đó mà còn mày thấy mất tính không không quay camera luôn trốn đi nhé âm thầm vậy mà cũng có hai ba người chạy ra và những người đó thì thật sự là không biết như thế nào nhưng mà hôm qua mình đã phát cái hẻm đó rồi mình đã cho trong hẻm đó rồi vô cái hố nó muốn chết rồi thành phố nè 33 quan trung bữa hôm là mình cho 83 cho mấy chục phần <coughs> đúng rồi lương quốc toàn bữa sinh một ra 7 và anh vẫn cho hết 7 phần rồi nhưng mà bữa nay nếu mà cho như vậy nữa thì mình không có biết được là có người à, nào đã cho rồi nên tốt nhất là chỉ điện cho cái chị bầu đó thôi hả không nhớ luôn á không nhớ luôn ba ba quang trung ngã hẻm thằng thằng nhóc nhỏ nhỏ nó hay qua xin mình á xin hai lần à nhóc nhỏ nhỏ nó lòn lòn ở cái hẻm ờ, bên kia hẻm 99 đó phải không ừ. nó hai mẹ con mấy số đó ừ. nhận dần đó ba ba quang trung hay sao 83 Quang Trung 97 33 Quang Trung nằm khúc nào ta Không lẽ nằm dưới 83 nằm dưới dạ cầu luôn rồi dưới dạ cầu hả ờ, ờ khoan khoan đừng vô rồi rồi con con đang ở hẻm 49 con em hẻm 49 hẻm 49 là ngay dưới chân cầu đó cô từ từ từ từ cô lớn cô đi từ từ <laughs> bạn em bốn ngàn cho khoảng hai tấn hạnh không ai hái anh hái được không anh <laughs> trời ơi hai tấn hạnh bắt anh hái chắc chết hai ờ, tấn hạnh hả gom hết trơn người mình đây mà người hái một ngày không xong đó chỉ cần cầm kéo cả cắt bụp bụp bụp bụp bụp bụp xuống mình cắt không phải trên, tay cây mình cắt á cầm kéo mình cắt á lâu lắm cô đó phải không ừ, cô chằn chằn cô chằn chằn phải không con anh là nhận giùm cô Trần Trần hả cô xin hai phần cho à. cô Trần Trần là cô xin cho ai Ủa rồi sao tự nhiên đâu bữa nay ngày này nào ra lấy vậy? Ui ơi ơi lộn rồi. Ủa xin cho cô này mà, của cô này tự nhiên ra lấy vậy? Của của cô này mà, rồi của anh là cô đưa cho cô này trước. Rồi, còn của anh là anh xin riêng hả? rồi anh anh, xin cho ai trong sớm thì bây giờ giờ anh tổng ông tổng hợp anh liên hệ bên khu vực anh có bao nhiêu hộ thì thông báo em thì em sẽ gửi chứ giờ ờ, nhận thì em đâu á đứng xích ra của cô với cô xin hai phần của cô á dạ, dạ anh đứng trong sớm thì sớm anh có bao nhiêu người dạ, à chị dạ, chị là tổ trưởng đó hả em chia ở trong sân trong shop ủa gì em cho chụp hình gửi qua cho anh rồi em lại người tới nhà người nào ấy chụp hình qua gửi cho anh vậy bây giờ chị ờ, bây giờ chị uh, lưu cái số điện thoại của chị lợi đi em rồi dạ. nữa rồi uh, nữa em cho sau rồi dạ, về dạ chị vâng. gửi cái danh sách cái người nào mà chị liên hệ sớm người nào khó khăn như hai chục hộ đó rồi chị cho em biết rồi dạ, em ra gửi không dạ dạ dạ dạ dạ dạ rồi đọc số điện thoại cho vợ em lưu lại chị dạ, một một một bạn em nhắn lên đó thấy anh đã đi này đúng không anh dạ chị tên gì chị dạ chị dạ chị tên phương dạ vâng. rồi có gì ờ, để em liên hệ ha rồi hai chục phần thì để chị coi bao nhiêu người khó khăn tại vì trong một cái hẻm thì sẽ có người người dạ, cái dạ. cái người là sẽ có shipper mua được cực kỳ khó khăn mình mình gành nhất cái khu đó thì mình liên hệ dạ dạ rồi rồi rồi không có gì dạ dạ rồi vậy ha chị tên gì rồi chị Phương ha có gì nữa em liên hệ nha tiền nữa để về lấy danh sách rồi mình sẽ gửi cho chị sau mình sẽ gửi rồi chị phát rồi chị gửi hình lại có ờ, tổ trưởng liên hệ ra cho nó tiện bên Tân An á Tân An lại chốt Tân An á rồi không có xuống dưới không có xuống chốt Tân An dưới ở dưới chốt Tân An dưới là bên uh, khu vực ừ dưới chốt dưới là bên khu vực họ hỗ trợ nhiều dữ lắm rồi <laughs> đấy như đúng rồi á xém nữa lòng ở đâu tưởng không biết bạn sang dở bạn xin 7 phần là cho ai 7 hộ đó là còn à, còn thức không nhóm ở hẻm hẻm 61 hơn phường cho có hộ có hộ không em ơi vậy thì mình cứ liên hệ với bên phường nha em không có biết nha nếu mà phường họ cho như vậy thì cũng có lý do của họ tại sao thì mình liên hệ với bên phường nha có thể là do gia đình mình họ nằm trong danh sách là khá giả hay là sau đó thì em không có biết nhưng mà bây giờ có cho hay không rồi thì em cũng đâu biết đâu nói tốt nhất là em chỉ biết là khu dưới là họ hỗ trợ rất nhiều nên em không có ghé nữa nha mong chị thông cảm à comenzamos. không chị ơi hẻm 16 uh, ờ, hẻm 16 ngay bệnh viện uh, ờ, hẻm kế kế Nguyễn Kim đó em không có cho nha chị em chỉ cho khu chạy thận ở trong thôi nha chị còn bà con ở trong trọng thì em không có hỗ trợ nha hẻm 16 ngoài cái bà ngoài uh, cái khu chạy thận ra thì uh, em chỉ hỗ trợ cái khu chạy thận thôi còn mấy cái hộ khác thì luôn luôn có thể đi chợ đồ được và ai cũng khá giả chân nha báo bình luận gì chỗ này không có không tỏ thì anh vô trong thử coi không không ở trên ở trên hệ này là hẻm năm hẻm sáu ở trên đó không không tỏ vô coi nhà luôn ừ. bảy nhà bảy bảy nhà đó chạy xe vô được luôn hay gì không hẻm 6 là hẻm đó đó hẻm sáu là đường đó đó, đó chạy xe vô luôn đưa mọi người vô chạy vô luôn coi xin bảy phần coi chị đúng, đúng thì chị theo mà bởi vì chạy mà không thấy xe nữa bây giờ làm mặt phân tích hả đúng rồi rồi em chạy vô không chạy vô luôn đi chạy vô luôn đi em coi coi giải chọi cái giải nào rồi rồi để em chạy vô luôn nói với tên cho phước 7 hộ 7 hộ thấy như ông vỡ tổ đây chỗ nào ta

không không dẫn lại cái khu mình ở ờ, cái cái khu nào mình ở khu nào mình ở khu nào rồi vậy dẫn lại dẫn đi dẫn lên đây đẳng nha rồi rồi rồi Đây, chờ em mấy tiếng hả? 7 giờ ra cái em Hà Dương em liên hệ trực tiếp với trang fanpage anh nha đúng rồi cái đường này là đường mạc thiên tích hẻm sáu cũ không em tính kỳ ơi anh không có ghé hẻm ba nha em ảnh nào xin 7 phần là cho ai anh anh nào đại diện nãy là xin cho ai quắt quá trời quắt luôn kìa là anh xin cho ai cho người nào người nào phan đứng xa xa đi mấy chị này là chị nào chị nào 7 phần đâu bảy người là bảy người nào rồi đăng ký 7 phần nãy phải không dạ em này em để đăng ký, anh, rồi để 7 phần đó đi rồi anh chỉ cho 7 người nhận giùm em nha rồi, rồi, rồi. ở đây là có ai là chung ờ, gia đình với nhau không không hậu riêng hết trơn phải không dạ dạ tại vì mình ờ, sang sẻ lại chứ ờ, một gia đình mà ra nhiều người thì kỳ lắm chị này mới vô cho anh xem phần được không rồi có quen không dạ chỉ là nhà riêng nhà riêng phải không dạ, rồi vậy lấy 8 phần đi để 8 phần rồi mình tấp mình xích xác vô trong dân đi rồi đây em chấp

dạ dạ thôi được rồi con quay ở dưới thôi quay, dạ. ở đây còn bịch mì trứng nữa nè rồi à, anh à, à, của của ai ai đâu lên nhận chú này lên nhận trước đi nè rồi rồi rồi rồi sức khỏe dồi dào Phước ơi rồi rồi chúc em sức khỏe dồi dào nghe. dạ dạ dạ rồi đủ rồi phải không đủ rồi, rồi ok rồi ok nào đi cáo ra luôn phải không ừ, ra ba tháng hai luôn đi anh đâu có thông thuận với con hẻm nữa anh là của em thông thuận. lắm em chuyên gia đi giờ. hẻm rồi <laughs> anh đi đường chính rồi mặt liên tích ra ba tháng hai <laughs> rồi mọi người có xin cái gì thì uh, liên hệ trực tiếp uh, đăng uh, liên hệ về trang nhé inbox về trang nhé của Phước nha trên uh, trang thì có cái chỗ uh, nhắn tin đó mọi người nhắn tin về trang nha có gì Phước ờ, đọc được thì Phước sẽ lên danh sách và gửi phát hỗ trợ cho mọi người nhưng mà ưu tiên cho những ờ, nơi mà Phước chưa từng phát và những bạn nào mà Phước chưa từng phát nha còn những bạn đã nhận rồi thì thôi Phước không có hỗ trợ nữa nha Rồi thôi vậy ờ, bye bye và hẹn gặp lại nha 10 giờ rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ ngày mai ờ, phương sẽ về lấy danh sách của bên ờ, con chú này đó đầu đường này gửi cho chú đó cái đi gửi cho chú đó gửi cho chú một phần luôn barranha de um